Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tư thế quỳ vặn mình à, Về phần lợi ích của tư thế tôi cũng vẫn sẽ ghi lại ở bên phía dưới phần mô tả Và, và bắt đầu cách thực hiện này Chúng ta ở động tác phía trước, à hôm trước là chúng ta đang ở trong tư thế à, hít thở, phép thở bò mèo rồi thì bây giờ đang trong trên tư thế bò nhé đang trên tư thế bò chỉnh lại tư thế này nhớ là hai tay rộng bằng vai hai chân rộng bằng hông từ vai xuống cổ tay nằm trên một đường thẳng và từ hông xuống đầu gối cũng vậy rồi chúng ta sẽ áp dụng từng bên một rồi chúng ta có thể từ bên trái trước cũng được hoặc bên phải trước cũng được rồi với tư thế quỳ vận mình này thì chúng ta hít vào đưa bên trái đưa tay trái lên rồi mắt vươn lên mắt nhìn theo tay nhé mắt nhìn theo tay rồi khi thở ra thì từ từ hạ tay xuống vòng tay luồn xuống bên dưới kheo tay phải này rồi hạ vai này, hạ đầu này. rồi đưa tay phải vắt ra sau lưng vắt qua eo bên trái có thể chạm vào cái đùi trái cũng được rồi với tư thế này chúng ta sẽ dồn trọng tâm vào cái chân trái nhé ờ, hạ tay bên nào thì dồn trọng lực vào chân bên đấy rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể hít thở điều hòa khi trả thế thì từ từ hạ tay xuống hạ tay phải xuống chống người từ từ nâng người lên chỉnh lại tư thế ờ, chuẩn bị chúng ta làm đổi bên chỉnh lại chỉnh lại tư thế để đổi bên nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ làm với bên phải nhé rồi khi hít vào vươn tay phải lên người dướng lên mắt nhìn vào tay này. khi thở ra từ từ hạ tay xuống này đưa luồn tay xuống bên dưới kheo của tay trái này. hạ vai này. hạ đầu xuống này rồi đưa tay trái này hất ra sau lưng vắt qua eo bên phải rồi chúng ta lại dồn trọng tâm vào đầu gối chân phải. Cái chân mà cái cùng bên với lại hạ tay duỗi nhé. Rồi giữ tư thế này, hít thở điều hòa. Thường thường thì chúng ta có thể đếm đếm ngược từ 9 về 0. Rồi khi trả thế từ từ hạ tay. Hạ tay trái xuống chống người, từ từ nâng người lên. Rồi lên tư thế bỏ. rồi về cách thực hiện tôi xin làm lại một lượt nữa nhé rồi thực hiện bên trái trước này hít vào vươn tay trái lên mắt nhìn vào tay này thở ra từ từ hạ tay xuống vòng tay sang phải này. hạ vai đầu chạm sàn này. rồi tay phải thoát ra sau lưng hướng về phía eo bên trái này rồi chúng ta dồn trọng tâm vào đầu gối chân trái giữ nguyên tư thế hít thở điều hòa rồi chúng ta giữ nguyên khoảng tầm 20 à, đến 30 giây hoặc đến một à, một phút cũng được rồi khi trả thế từ từ hạ tay phải xuống chống người nâng người lên chỉnh lại tư thế chuẩn bị đổi bên khi đổi bên này lại bắt đầu hít vào vươn tay phải lên cao này rồi thở ra từ từ hạ tay xuống này luồn tay sang vai trái này hạ vai đầu trong sàn này rồi hất tay trái sang bên phải này rồi thả lỏng người ra dồn trọng tâm vào đầu gối chân phải nhắm hờ mắt lại hít thở điều hòa nhé rồi từ từ hạ trà thế hạ tay trái xuống chống người nâng người dậy rồi với cái tư thế này à, cực kỳ hữu ích cho cho phần lưng của chúng ta nhé và phần huyết áp nữa rồi à, về hướng dẫn cách thực hiện thì à, đến đây là kết thúc rồi, hãy đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để xem thêm nhiều video về sau xin cảm ơn và cảm tạ quý vị